Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với Lào 8XMB và Lip 6XMB Kênh tuyên cho cầu chốt số miền Bắc cho anh em tham khảo mỗi ngày Và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ chốt số, đội ngũ làm video Gửi lời chào, để chúc sức khỏe an toàn thể anh em Chúc quý anh em có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân Và trước mặt anh em đây là kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, đúng không ạ? Kết quả mở thưởng ngày hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020 <coughs> Dàn dạ, đặc biệt về cho anh em rằng 5 số 29224. Càng 2 đầu 2 đuôi 4 in cho anh em bạch thủ đề 24. Đúng không ạ? Tổng bột sau và bộ đề 24 cho tất cả anh em. Về phần lô tô thì hôm nay không có đầu nào cầm đúng không ạ anh em? Chỉ có đầu 1, đầu 3 và đầu 8 chỉ rơi một chu lô cho tất cả anh em. Lô tô rơi nhiều tập trung vào đầu 2, đầu 4 và đầu 9 đúng không ạ? Về đầu 0 thì có con 02 duy nhất rơi cho anh em hai nháy đúng không ạ? về đầu không có 02 rồi cho anh em hai nháy về đầu 2 về đầu 2 có 25 và 29 đều rơi cho anh em hai nháy về đầu 4 thì có 45 rơi cho anh em hai nháy đầu 7 thì có 79 rơi cho anh em hai nháy đúng không anh em hôm nay thì lô tô hai nháy rơi tương đối là nhiều cho tất cả anh em đúng không ạ thì cùng xin chúc mừng tất cả những anh em nào đã hôm nay đã đánh chén được lô và đề của thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ anh em còn về phần kênh về phần kênh hôm qua mà kênh lão 80HMB và kênh Lý Phóng HMB chốt cho anh em tổng thì tổng 38 và lót 05 thì nó đã bị về tổng 16 đúng không ạ anh em fv thì chạm đuôi 3 đuôi 8 thì nó đã về đuôi 4 cho tất cả anh em còn về phần bạch thủ lô bạch thủ lô chốt cho anh em bạch thủ lô 21 thì 21 đã nổ được rồi cho tất cả anh em còn độc thủ lô 76 thì nó đã không về đúng không ạ đây ạ bạch thủ lô 21 Bạch thủ lô 21 rơi cho anh em tại giải 7.3 đúng không ạ anh em nó đã rơi cho anh em tại giải tại giải 7.3 thì hôm nay những anh em nào trên kênh đã theo được độc thủ lô và bạch thủ lô thì xin chúc mừng những anh em nào đã đánh chén được con bạch thủ lô 21 của kênh đưa ra chốt số ngày 11 tháng 3 cho tất cả anh em đúng không ạ còn xin cảm ơn 695 lượt xem của tất cả anh em và đặc biệt là 20 lượt thích của tất cả anh em đúng không ạ mỗi lượt xem mỗi lượt thích là động lực để cho kênh ngày càng phát triển và đi lên một cách mạnh mẽ đúng không ạ anh em <coughs> còn về về phần sau đây thì mời xin mời tất cả anh em trở lại với bảng đặc biệt tuần mời anh mời anh em trở lại với bảng đặc biệt tuần cùng với kênh sẽ đưa ra cái đường lối phân tích đường lối cầu kèo đưa ra hệ tổng hệ bộ cho anh em tất cả anh em tham khảo vào ngày mai đúng không ạ Và vị trí cần xét của chúng ta là đây ngày mai đúng không ạ? Ngày 12 tháng 3 năm 2020. Thì ngày mai nó được ăn tổng ăn bộ từ những cái cửa cầu nào? Thì xin mời tất cả anh em cùng với kênh sẽ đi vào vào phân tích đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho ngày mai để cho anh em tham khảo đúng không ạ anh em? Và từ từ cái vị trí cần xét ngày mai thì anh em cách cho tôi 1, 2, 3 tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 32 tổng 05 và bộ đề 23 cho tất cả anh em vào ngày 13 tháng 2 đúng không ạ thì từ vị trí con 32 anh em tiếp tục cách lên cho tôi 3 tuần khoảng trống đó chính là con 82 cùng là tổng 05 cho tất cả anh em bạch thủ đề 82 tổng 05 và bộ đề 23 của ngày 16 tháng 1 năm 2020 đúng chưa anh em thì con bạch thủ đề 82 này sinh ra cho anh em tổng là tổng tổng là tổng 05 đúng chưa anh em tổng 05 và bộ đề là bộ đề 23 vậy thì những cái cửa cầu nào là tạo ra cái con bạch thủ đề 82 tổng 05 và bộ đề 23 cho tất cả anh em thì sau đây mời anh em cùng với kênh sẽ đi vào phân tích các cửa cầu để đưa ra hệ tổng và bộ cho con bạch chủ đề 82 đúng không ạ cửa cầu đầu tiên thì anh em lùi lấy từ vị trí con 82 nhưng em lùi về cho tôi hai ngày khoảng trống và tiếp theo là ngày thứ ba đó chính là con bạch thủ đề kép 44 đúng không ạ con bạch thủ đề kép 14 14 cho tất cả anh em con bạch thủ đề kép 44 này sinh ra cho anh em cái tổng chính là tổng 38 đúng không ạ anh em nó được sinh ra cho anh em cái tổng 38 và bộ đề là bộ đề kép 44 cho tất cả anh em và nó đã trả về cho tất cả anh em đó chính là bạch thủ đề 8 xin lỗi anh em đây cái vị trí này là anh em lấy cho tôi con 41 đúng không ạ? Con đầu vào, con đầu vào 4 và con 1 hàng nghìn của ngày 13 tháng 1. 4 kết hợp với 1 sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 05. Đúng chưa anh em? Sinh ra cho anh em cái tổng là tổng 05 và bổ đề là bổ đề 14 và nó đặt trả về cho tất cả anh em đó chính là bạch thủ đề 82, tổng 05 và bổ đề 23 cho tất cả anh em. Và cái cửa cầu thứ hai cửa cầu thứ hai từ vị trí con 82 anh em lùi về cho tôi hai ngày đúng không ạ? anh em lùi về hai ngày cách trên tôi 3 tuần khoảng trống 1 2 3 đúng không ạ anh em đấy cho tôi con 3 hàng đơn vị của ngày mùng 10 con 3 hàng đơn vị của ngày mùng 10 kết hợp với con hai hàng chục của ngày 17 đúng không ạ <coughs> ba kết hợp với hai ba kết hợp với hai đưa ra cho anh em hệ tổng là tổng 05 và bộ đề 23 cho tất cả anh em và nó đặt trả về cho tất cả anh em đúng tổng và đúng bộ đề đúng không ạ đúng tổng 05 và bộ đề là bộ đề 23 cho con bạch tụ đề 82 tổng 05 bộ đề 23 cho tất cả anh em đúng chưa và cái cửa cầu cuối cùng cửa cầu cuối cùng cho tất cả anh em đó chính là anh em từ vị trí con 82 anh em tiết lên 3 ngày đúng không ạ anh em tiết lên 3 ngày và anh em cách lên cho tôi 1 2 3 4 4 tuần khoảng trống đúng chưa anh em bốn tuần quạt trống anh em đấy cho tôi con không hàng nghìn của ngày mùng 8 con không hàng nghìn của ngày mùng 8 kết hợp với con không hàng nghìn của ngày 15 không kết hợp với không sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 05 và bộ đề kép là bộ 00 và nó đã trả về cho anh em đúng tổng 05 của bạch thủ đề 82 đúng chưa anh em và vị trí cần xét của tiếp theo của chúng ta vị trí cần xét tiếp theo đó chính là con bạch thủ đề 32 cùng là tổng 05 và cùng là bộ đề 32 cho tất cả anh em đúng chưa ạ và nó cũng tương tự như con 82 thì nó cũng được ăn tổng ăn bộ từ ba cái cửa cầu và cửa cầu đầu tiên cửa cầu đầu tiên đó chính là con bạch thủ đề chín xin lỗi anh em cửa cầu đầu tiên đó chính là con đầu vào chín và con sau hàng nghìn của ngày mùng 10 sau kết hợp với chín sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 05 và bộ đề là bộ đề 14 và nó đặt trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 32 đúng tổng 05 cho tất cả anh em và bộ đề là bộ đề 23 đúng chưa anh em và cái cửa cầu thứ hai thì anh em lấy cho tôi con 4 hàng đơn vị của ngày mùng 7 kết hợp với con 6 hàng nghìn xin lỗi anh em con 6 hàng chục của ngày 14 4 kết hợp với 6 sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 05 và bộ đề là bộ đề 14 đúng không ạ và nó đặt trả về cho anh em đúng bạch thủ 32 đúng tổng 05 và bộ đề là bộ đề 23 cho anh em và cái cửa cầu tiếp theo cái cửa cầu tiếp theo anh em đấy cho tôi con 5 hàng nghìn của ngày mùng 5 kết hợp với con 0 hàng nghìn của ngày 12 5 kết hợp với 0 sinh ra cho anh em hệ tổng 05 và bộ đề là bộ đề kép 00 cho tất cả anh em đúng không ạ và nó là trả về đúng bạch chủ đề 32 đúng tổng 05 cho tất cả anh em ok chưa và cái vị trí cần xét của chúng ta ngày mai đây đúng không ạ thì cũng tương tự như các cửa cầu trên thì thì con bạch thủ đề xin lỗi anh em cũng như tương tự như các cửa cầu trên vì cái vị trí ngày mai nó cũng được ăn tổng ăn bộ từ ba cái cửa cầu đúng không ạ nó ăn tổng ăn bộ từ ba cái cửa cầu và cái cửa đầu cầu đầu tiên là anh em lùi về 3 ngày anh em lấy con đầu vào chín kết hợp với con năm hàng nghìn của ngày mùng chín chín kết hợp với năm sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 49 cho tất cả anh em đúng chưa ạ thì đưa ra coi hệ tổng là tổng 49 cho ngày mai cho tất cả anh em bộ đề là bộ 04 đúng không ạ và cái cửa cầu tiếp theo cái cửa cầu tiếp theo anh em đấy con không hàng đơn vị kết hợp với con 9 ở hàng nghìn không hàng đơn vị kết hợp với con 9 hàng nghìn đúng không ạ không kết hợp với 9 đưa ra anh em hệ tổng là tổng 49 và bộ đề là bộ đề 04 hai cửa cầu đều đưa ra cho anh em chung một hệ tổng và chung một bộ đề đúng chưa anh em và cái cửa cầu thứ ba cái cửa cầu thứ ba cũng tương tự như thế đấy con 9 hàng nghìn kết hợp với con không hàng nghìn 9 kết hợp với không cùng là tổng 49 và bộ đề là bộ đề 04 cho tất cả anh em thì ba cái cửa cầu đều đưa ra cho anh em chung một bộ đề đúng chưa anh em ba cửa cầu đều chung một bộ đề cho tất cả anh em đúng chưa vậy thì chốt cho anh em cái tổng cứng ngày mai tổng cứng và cái bộ cứng ngày mai đó là tổng là tổng 49 và bộ đề là bộ đề 04 tổng cứng và bộ cứng ngày mai cho tất cả anh em đúng không ạ sau đây xin mời tất cả anh em trở lại phần chốt số tham khảo ngày mai cho tất cả anh em theo dõi trên kênh và trước mặt anh em đây là bảng chốt số tham khảo ngày 12 đúng không ạ chốt số tham khảo Chốt số tham khảo ngày 12 tháng 3 năm 2020. Về tổng đề thì bắt cho anh em tổng cưng là tổng 49 đúng chưa anh em? Tổng cưng tổng 49. Lót kép đúng không ạ? Lót kép cho tất cả anh em. Về FV, FV thì hôm nay không có cầu FV cho anh em thì tôi sẽ tôi không bắt cầu FV, tôi sẽ bắt bộ đúng không ạ? Bộ bộ 04 đúng không ạ? Bộ 04 và bộ kép một kép 22 đúng chưa anh em hạ dàn cho tất cả anh em bộ 04 thì chúng ta sẽ có 04 40 09 90 đúng chưa anh em 04 40 09 90 54 45 59 95 ngoài bộ kép 22 chúng ta sẽ có 22 77 27 72 đúng chưa anh em bạch thủ lô ngày mai bạch thủ lô ngày mai bắt cho anh em bạch thủ lô 54 và phần độc thủ lô độc thủ lô ngày mai bắt cho anh em độc thủ lô 78 đúng chưa đấy chốt số ngày 12 tháng 3 năm 2020 tổng đề là tổng 49 lót kép đúng không ạ lót kép cho tất cả anh em lót kép hà dàn hà dàn 12 số cho tất cả anh em bạch thủ lô 54 độc thủ lô 78 và những cái con số mà kênh đưa lên cho tất cả anh em chỉ mang tính chất tham khảo anh em nào hợp thì chơi không hợp thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo đúng không ạ không chơi to quá lớn về những con số trên kênh này còn những anh em nào xa bờ loạt số thì kênh Zalo kết bạn kênh Zalo 0396 300 260 kênh Zalo tạo điều kiện cho tất cả anh em thu phí sau giờ cho tất cả anh em đúng không ạ để anh em lấy thêm vốn để đánh đúng không ạ anh em để anh em đánh thì lấy thêm vốn vốn để đánh tạo điều kiện hết cỡ cho tất cả anh em được chưa và cuối cùng thì cho kênh xin chúc tất cả anh em có ngày mai là một ngày đại thắng và kênh xin dừng video tại đây hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai chào tất cả anh em